Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo những thay đổi trong tuần từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2021, giúp bạn chủ động hơn trong mọi công việc. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, với bạn tuổi Tý trong tuần này mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng chưa chắc đã giữ được tiền trong tay. Thực thần cho lộc chuyện làm ăn kinh doanh phát tài, có nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh. Trong tuần đang gặp đại hao là hung tinh rình rập nên có thể gặp phải sự cố bất ngờ mà bạn không lường trước được. Con giáp này nên có tinh thần chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với khó khăn, chớ nên chủ quan, tiêu xài hoang phí vì thấy kiếm tiền quá dễ dàng công việc trong tuần cũng không được suôn sẻ do bị tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh tuổi Tý từ đầu tuần đã bị thiên quan án ngữ, tinh thần làm việc xa sút dường như quãng thời gian nghỉ dịch đã khiến tinh thần chiến đấu của bạn giảm sút rõ rệt. Về đường tình duyên với bạn tuổi Tý tuần này thì chưa thật sự tốt, đôi khi có những con sóng gió trong gia đình nổi lên khiến xảy ra các cuộc tranh cãi. Những áp lực đến từ gia đình khiến cho bạn ngày càng mệt mỏi. Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Sửu có phần thiếu may mắn trong chuyện tình cảm. Con giáp này dễ ảo tưởng về tình cảm mà đối phương dành cho mình, cuối cùng chẳng thể có được tình yêu như mình mong muốn. Đầu tuần vừa có tiền về tay thì đã mất mát nhanh chóng, tiền như cát chảy qua kẽ tay chẳng biết làm thế nào mà giữ được người tuổi sửu dễ bị tiểu hao làm cho hoa mắt chóng mặt, chẳng hề kiểm soát được số tiền mình đã chi tiêu. Công việc trong tuần này mặc dù với bạn tuổi sửu có ấn quan tương trợ song mọi chuyện vẫn phải tự dựa vào chính sức mình. Bản mệnh càng chăm chỉ cần cù thì càng dễ có được thành quả như mình mong muốn. Trong tuần cũng gặp thiên quan xuất hiện vào cuối tuần, người tuổi sửu cần phải biết điểm dừng cho mọi chuyện, chớ nên để kẻ tiểu nhân thôi thúc, xúi dục mình đi theo con đường xấu mà hỏng hết mọi chuyện. Tử vi tuần mới của tuổi dần, từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021. Theo tử vi tuần mới này của bạn tuổi dần cho thấy, tuổi dần đang gặp phải hung vận khá lớn. Trong tuần bị ngũ quỷ đeo bám, bản mệnh dễ bị tình cảm làm cho mù quáng, chẳng phân biệt được chuyện đúng sai. Có thể với bạn tuổi dần vì tình cảm cá nhân mà bạn làm tổn thương đến chính những người thân của mình hạnh phúc gia đình lung lay khi bạn vô tình đặt đối phương lên cao hơn vị trí người thân, khiến cho mọi người thấy tổn thương sâu sắc. Về con đường công danh sự nghiệp thì người tuổi dần đang gặp quãng thời gian khá khó khăn. Bạn cứ vừa cất bước tiến lên thì lại bị cản trở. Thiên quan không ngừng tung ra những lời đồn thổi thị phi khiến bạn không có được lòng tin của mọi người. Về phương diện tài lộc với bạn tuổi dần, tuần mới này có lẽ là điểm sáng duy nhất trong tuần này của tuổi dần. Con giáp này kiếm tiền đều tay, tài lộc nhiều không kể xiết, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều không thiếu tiền. Tử vi tuần mới của tuổi Mão, từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết tuần này tuổi Mão đường tình duyên không được khởi sắc cho lắm. Những mâu thuẫn, bất đồng trước đó vẫn chưa được giải quyết, sự trốn tránh của con giáp này thậm chí còn khiến cho mọi chuyện rắc rối hơn. Tuần mới này, con giáp tuổi mão bị cuốn đi bởi công việc, không mấy quan tâm đến những chuyện khác nữa. Bản mệnh thời điểm đầu tuần này cực kỳ bận rộn, chuyện gì cũng đến tay, nhưng bù lại sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên từ giữa tuần trở đi thì vận trình dần xa sút người tuổi mão dễ bị thương quan làm cho sụt giảm tinh thần, thiếu sự chỉn chu, cẩn thận trước đó mà mắc phải những sai lầm không thể chấp nhận được. Đường tài lộc con giáp này chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Các tinh thái âm cho thấy sẽ có người nữ là quý nhân chỉ đường dẫn lối, giúp cho tuổi mão kiếm tiền nhanh chóng, chẳng lúc nào tiền bạc thiếu thốn. Tử vi tuần mới của tuổi Thìn từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021. Tuần mới của người tuổi Thìn có dịch mã động tinh chiếu mệnh, tình yêu đôi lứa có thể bị thay đổi vì khoảng cách. Bản mệnh không có nhiều thời gian dành cho nửa kia, dễ khiến cho đối phương cảm thấy cô đơn lạc lõng. Và trong tuần này, đối với người độc thân tuổi Thìn thì đâu đó cũng có cơ hội cho bạn gặp gỡ, làm quen thêm với nhiều người nhưng thực sự bạn vẫn chưa thấy ưng ý với bất cứ ai, thả cô đơn chứ không chịu tạm bỡ chuyện kiếm tiền với bạn tuổi thìn trở nên khá khó khăn trong những ngày đầu tuần. Tuổi thìn dù đã cố gắng hết sức mình nhưng cũng chỉ có đồng ra đồng vào đủ ăn đủ tiêu mà thôi, trong khi kiếp tài sẽ khiến bạn hao hụt mất một khoản kha khá vì thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Công việc thời điểm đầu tuần không mấy thuận lợi, con giáp này đang chưa tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Phải tới khi chính ấn xuất hiện thì mọi chuyện mới được giải quyết, con giáp này mới dần tìm được lại phong độ cho mình. Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy, bạn tuổi Tỵ trong thời gian này trải qua một tuần vận trình hung cát đan xen, có chuyện vui chuyện buồn lẫn lộn. Bản mệnh dễ chịu ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc, song bạn lại thiếu quyết đoán nên chưa thể có được cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Trái lại thì đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Tỵ lại có nhiều bước tiến vượt bậc, nhất là khi mà Thái Dương cát tinh nhập mệnh, người tuổi Tỵ tìm được hướng đi đúng đắn, phù hợp với năng lực của bản thân mình. Công thêm trong tuần đang có sự xuất hiện của thiên ấn chiếu mệnh cho thấy nếu bạn phát huy được tính sáng tạo, chủ động của mình thì sẽ còn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa. Cần cố gắng nắm bắt thời cơ trong tuần này, đặc biệt là thời điểm giữa tuần, đừng để mình lỡ mất cơ hội. Về chuyện tiền bạc thì tuổi tỵ thực sự chẳng mấy may mắn đâu hết lần này tới lần khác bạn bị tiểu nhân lừa gạt, kiếp tài làm cho thua lỗ, làm ăn kinh doanh lãi lời chẳng thấy mà còn thua lỗ nữa. Tử vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, trong tuần này với bạn tuổi ngọ đang có thái tuế chiếu mệnh, làm cho bạn tuổi ngọ không tránh được những khó khăn, trở ngại nhưng với tinh thần bất khuất kiên cường của mình, bạn hoàn toàn có thể vượt qua được mọi khó khăn mà tiến tới mục tiêu đã định. Thời điểm này màu là có được ấn quan nâng đỡ, người tuổi ngọ dễ đạt được những thành công khá lớn nhờ biết vận dụng, phát huy thế mạnh của mình, luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ thay vì thoái thác khi thấy khó. Và với bạn tuổi ngọ trong tuần này đang có được nguồn tài lộc sẽ đến, và chủ yếu vào thời điểm cuối tuần, bạn đừng quá sốt ruột bởi phải có làm mới có ăn, không thể vội vàng được. Với những nỗ lực và cố gắng mà bạn bỏ ra trong khoảng thời gian này, chắc chắn thành quả sẽ không tồi. Về đường tình duyên, không có nhiều biến động đối với con giáp này. Người tuổi ngọ biết mình đang cần gì, tìm kiếm gì nên không mải mê đi theo những ước vọng xa vời, chấp nhận ở yên, an phận thủ thường. Tử vi tuần mới của tuổi mùi, từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021. Theo tử vi tuần mới này, vận trình người tuổi mùi ở thời điểm này có được sự trợ giúp từ các tinh sao bách Việt chiếu mệnh, bản mệnh nếu còn độc thân thì sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, làm quen, tìm hiểu người khác phái, dễ tìm thấy được tình yêu, Tuy nhiên trong tuần mới này, với những người đã có đôi có cặp thì đây có thể không phải tin vui bởi bạn dễ bị siêu lòng trước sức hút của các mối quan hệ ngoài luồng, khiến cho tình cảm lứa đôi dạn nứt thậm chí có thể đứng trên bờ vực đổ vỡ. Với bạn tuổi mùi trong tuần cũng đang có điểm báo tài lộc bất ổn, có tiền đấy nhưng mất tiền lúc nào chẳng hay. Người tuổi mùi vốn tính cẩn thận nhưng ai chẳng có lúc mắc sai lầm, kiếp tài sẽ nhân cơ hội đó mà chiếm lấy những gì bạn đang có. Trong công việc, xem tử vi nhắc nhở con giáp này hãy cố gắng nắm bắt thời cơ, tự dựa vào sức mình chứ đừng trông chờ quá nhiều vào người khác. kỷ kiên cho thấy bạn càng chủ động thì càng dễ có thành công. Tử vi tuần mới của tuổi thân, từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021. Xem từ tuần mới này với bạn tuổi thân cho thấy, bạn tuổi thân đang có được báo hiệu trải qua một tuần có đào hoa khá vượng, cát khí lan tràn, sẽ giúp cho đường tình duyên của con giáp này đi lên trông thấy. Các cặp đôi có thể sẽ đi đến quyết định quan trọng khi chung tay chung bước về chung một nhà. Trong tuần lại gặp thiên cầu là hung tinh rình rập có thể sẽ khiến cho người tuổi thân đánh mất cơ hội để thể hiện mình. Cơ hội ngay trước mắt nhưng lại bị kẻ khác nẫng tay trên, bản mệnh chỉ biết ngậm ngùi rút kinh nghiệm cho mình. Cuối tuần này với bạn tuổi thân hãy dành thêm thời gian để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, đừng mải chơi ham vui mà năng lực mãi chỉ dậm chân tại chỗ, như vậy thì dù có cố gắng thế nào bạn cũng khó bề thăng tiến được. Về con đường tài vận của bạn tuổi thân cho thấy, đầu tuần sẽ là khoảng thời gian cực tốt để bạn thu tiền về tay, nhờ thực thần đang ở bên che chở mà mọi sự thuận lợi. Cần chú ý bởi tới cuối tuần là tài lộc xa sút kiếm tiền không còn dễ đâu. Tử vi tuần mới của tuổi Dậu từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Dậu, thầy tử vi chỉ ra rằng trong tuần này bạn tuổi Dậu sẽ đón chào nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Bản mệnh có thể sẽ được người ấy tạo cho nhiều niềm vui bất ngờ, tình cảm càng ngày càng đi lên. Vận trình tuần này bạn tuổi Dậu đang gặp được thiên đức là cát tinh xuất hiện, đây là dấu hiệu cho thấy cơ hội để người tuổi Dậu khẳng định mình trong công việc sẽ lớn hơn. Con giáp này nên tìm ngay cho mình những thế mạnh sẵn có, lên kế hoạch sẵn sàng cho mọi việc. Với bạn tuổi dậu, đầu tuần chưa phải là lúc để bạn có thể cất bước bay cao bay xa đâu, hãy kiên nhẫn chờ đợi, từ giữa tuần trở đi mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp hơn, bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra không hề uổng phí chút nào. Về đường tài lộc, trong tuần này thu nhập của tuổi dậu vẫn chưa ổn định thời điểm đầu tuần tiền về dùng rỉnh trong tay nhờ sự may mắn đang đứng về phía con giáp này, thực thần giang tay che chở, song từ giữa tuần trở đi thì chẳng được may mắn như vậy nữa. Tử vi tuần mới của tuổi Tuất từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021. Tuần này, người tuổi Tuất gặp tượng Bạch Hổ, đây là điểm báo thời gian này dễ gặp phải tai ương bất ngờ, cần chú ý cẩn thận mọi lúc mọi nơi để không phạm phải sai lầm mà về sau có hối hận cũng không kịp. Công việc của người tuổi Tuất ở thời điểm này khá tốt, song đó là chuyện của giữa tuần trở đi, khi mà chính ấn bắt tay vào để chấn chỉnh tinh thần làm việc của con giáp này, hãy nhớ kỹ để không bỏ lỡ thời cơ hiếm có nhưng con đường tài lộc thì những ngày đầu tuần này khá ảm đạm, tuổi tuất chẳng tìm được cơ hội để gia tăng thu nhập cho mình, bạn có thể sẽ bị kiếp tài làm cho mù quáng, thiếu tỉnh táo và sáng suốt. Về chuyện tình cảm, người tuổi tuất đang để cho cảm xúc lấn át hết lý trí, có khi bị lừa gạt, làm tổn thương mà cũng chẳng hề hay biết, đôi khi còn nghĩ rằng mọi thứ mình nhận được là do mình đã làm sai. Tử vi tuần mới của tuổi hợi từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021. Theo tử vi ngày tuần mới, người tuổi hợi trong tuần này đường tình duyên khá ảm đạm, đào hoa chẳng có là bao. Người độc thân khó tìm được tình yêu còn người có đôi có thể đánh mất hạnh phúc mình đang có lúc nào chẳng hay. Với bạn tuổi hợi đang có được tử vi cắt tinh nâng đỡ, thời điểm đầu tuần những người tuổi hợi được cấp trên đánh giá khá cao nhờ thành tích mình đạt được. Tuy nhiên sự thành công không kéo dài và bạn sẽ phải đối mặt với khó khăn ngay sau đó. Trong tuần lại đang gặp thương quan chiếu mệnh dễ khiến cho tinh thần làm việc của bản mệnh sa sút bạn so bì mình với những người khác mà không hiểu rằng ai bỏ ra công sức thì sẽ được hưởng thành quả, nào ai giống ai. Con đường tài vận thì đầu tuần tới giữa tuần của bạn tuổi hợi lại gặp được thiên tài giúp sức, hễ động vào thứ gì cũng có thể có được tiền, tuy nhiên tuổi hợi dường như không mấy quý trọng thành quả của mình, có thể tiêu hết cả đống tiền trong mấy ngày cuối tuần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.